cầm tấm vé trên tay anh bay đến nơi xa sài gòn đau lòng quá toàn kỷ niềm chúng ta phải đi xa đến đâu thời gian trôi đến bao lâu để trái tim xa rời hồn đau lòng quá đơn vì mình chúng ta phải đi xa đến đâu thời gian quên mất bao lâu để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên